chào anh em thì hôm nay nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp anh em nhá thừa thiếu một lá bài ảo thuật bài thì rất đơn giản thôi đây là cái ví đổi bài anh em này anh em cho vào cái lá nào anh em có thể đổi anh em rất là nhanh này anh em nhá rất là chuẩn luôn siêu nhanh siêu tốc độ không ồn và máy nào cái ví này là ví của nhật anh em nhá Đấy, không phải như nhiều loại cơ sở bán cái ví của trung quốc rất là kém luôn anh em này em thấy không siêu nhanh luôn đấy đây ví ví da có tất cả các loại màu khác nhau nhà tôi đều có hết anh em nhá Đấy, hay là cái điện thoại đổi bài hay điện thoại thì iPhone Samsung Oppo của tôi đều có hết em này đổi rất nhiều bài, bài nào đổi được nhá đây này một cái bài đáp một k này đây là bài xanh này bài nào đổi được nên anh em hoàn toàn yên tâm luôn đấy rất đơn giản luôn đổi phát ra này anh em này đấy hay là cái áo đổi bài thế anh em nhá cái áo đổi bài thì khi anh em chơi anh em này đổi anh em này rất đơn giản thôi thì anh em sạc đầy ba bốn tiếng thì sạc càng đầy đổi càng nhanh em nhá đó anh em nhìn này áo tất cả các loại áo mùa đông mùa hè đều có hết thì mà tôi đi vào chi tiết hơn về cái đồ em này đầu tiên đó là cái ví lợn bài nhiều anh em hỏi là chơi như thế nào sử dụng ra làm sao rất là đơn giản anh em nhá thì trong cái cuộc chơi ví dụ này tôi đặt đây cho anh em biết này thì trong cuộc chơi ví dụ anh em đánh ba cây đúng không nhưng anh em hỏi tôi câu hỏi là thiếu tư duy là anh ơi bây giờ, bây giờ muốn đổi lá nào được cả anh em đừng bao hỏi câu đấy nhá anh em đã người đi đánh đồ cờ bạc là anh em phải biết là chơi như nào đừng hỏi câu hỏi nó rất là buồn cười trong 52 lá bài này anh em cho con át này vào đúng không thì tức là trong bài là nó đang thiếu một cái con át anh em hiểu ý tôi nói chưa đấy thì khi anh em phải nhớ là anh em đang đúc con át ở trong đấy khi anh em gặp cái ván nào anh em cần anh em muốn đổ con át ra đấy, anh em như này bảy em chín thôi anh em muốn đổ bỏ con át ra thì anh em lấy con át đấy ra anh em hiểu ý tôi nói chưa ví dụ anh em đánh ba cây mà nó là bốn nút này anh em nhớ trong này có con át thì anh em chỉ cần khéo léo anh em đổi này anh em này như này này rất đơn giản luôn này anh em cầm như này đúng không em đặt lên như này như này đấy, khi anh em có thể đổi phát nào nó ra ngay em nhá đây rất đơn giản đến khi mình để úp ngoài như này đấy khi mà chín điểm này em hiểu chưa đấy như anh em hỏi tôi là, anh ơi đổi được như thế nọ như kia đây ra con con sáu này không em cầm như này đúng không khi em đi chơi ạ đây anh em chỉ đặt như này anh em vào như này về phát này là nó ra ngay bốn con này anh em nhìn này đây là về vào phát nó sắp ra luôn này em thấy không rất đơn giản thôi không gì khó đây là đặt miết vào như này này đấy đặt phát mướm phát là ra luôn này đấy mướm phát là ra luôn này nó tự động nó hút nó ra luôn bài em nhá đấy thì khi mình chơi mình phải lựa mình đổi khi nào mình không muốn đổi nữa mình bấm cái nút này ta bài luôn này em này rất là hiệu quả em nhá thì đây là tôi quay video tôi bấm như thế nhưng khi em đi chơi thì mình phải khéo néo nên nó không phải rất đơn giản thôi cái ví này đúc tiền như bình thường này nó có cái ờ, sạc sạc dây sạc đặt trong này nhà dây sạc này đó thì đi kèm một cái sạc ví ví da rất là tốt anh ví này này em nhìn này đó đây cái này cạo thoải mái em này đây ví xịn này cạo thoải mái luôn này anh em này không mở sơ sát được anh em nhá chuẩn đét luôn đồ này đồ đẳng cấp này ví này ví nhật anh em nhá thì ví các loại màu màu đen màu lâu các loại ví dài ví ngắn nhà tôi đều có hết em nha đấy ví thì bảo hành ví áo đổi bài thứ tất cả đều bảo hành một năm hết đấy thì cái điện thoại đổi bài đi chơi công dụng nó cũng như thế thôi anh em nhá nó không khác gì cả anh em đặt cái điện thoại đây đúng không thì em đánh bài chia bài như bình thường như này đấy cái nào anh em không thích ví dụ ba nút tiếng này đúng không tôi không thích thì tôi giấu luôn cái con chín vào đây đúng không đấy tôi giấu luôn cái con chín vào đây thì khi ván sau anh em đánh đúng không thì em biết rằng em đánh nó đánh như thế nào nó rất đơn giản thôi em chia bài ra như này đúng không em nhớ cho anh em để chín rô em nhá thì để mình chơi làm sao nó hợp lý đúng không đây mình tám ví dụ đánh ba cây đây mình là ví dụ đây là ba cây đi đây tôi đang đánh à, liêng đây ví dụ đây là ba cây thì anh em con chín ở đây thì em đây đang tám nút em không cần đổi làm gì cả đúng không nhà ở đây tám thì thôi này mình đánh mình phải biết là sao đổi như nào nó hợp lý đúng không ví dụ anh em ba đánh ba cây lên bán 5 nút như thế này như thế anh em đây là cái bài này hai con năm cơ là tôi ờ, để lẫn bài vào này đây như này này nó là 6 nút thì anh em nhớ trong này có con 9 thì anh em đổi nó rất đơn giản thôi nó không có gì khó cả cũng như y như cái ví anh em này anh em lại đặt ra như này nó không khác gì cái ví của anh em cả anh em nha nó không khác một cái gì cả để anh em chơi này anh em này vào này là nó sẽ ra luôn cho anh em anh em nhá rất đơn giản luôn này thích con nào ra là con đấy, đấy rất là cơ động thì cái điện thoại này tất cả các mẫu điện thoại Samsung iPhone Oppo rất đơn giản và đặc biệt là áo đổi bài cái mùa đông này rồi áo áo phao tất cả loại áo nhá anh em chỉ cần báo tôi chiều cao cân nặng là tôi sẽ cho anh em cái mẫu áo và cái cân nặng chiều cao để vừa xem là size XL hay là 2XL hay size S này tùy anh em cái áo này áo cổ tròn hay áo cộc áo phao đều có áo hình thức rất là đẹp áo là áo mới luôn em nhá không chưa sử dụng lần nào cả áo là áo mới đét anh em nhìn này đổi rất đơn giản thôi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 liên quan đến sóc đĩa nhà tôi đã cung cấp hết để anh em có đồ chơi trong cái năm nay là cái hàng đẳng cấp nhất thì anh em đi này anh em phải lưu ý một điều nữa là nó đổi bài là anh em đi đánh là không cầm bài không luồn bài bài là bài của người ta bài nào cũng được đều đổi được hết anh em nhá anh em phải lưu ý cho tôi điều đấy mình không dùng bài mình chỉ dùng đúng cái vị thôi đấy người ta chơi bài gì chơi môn gì thì tôi đánh phẩm thì đúc vào đây hay đánh liêng với ba cây thì là tùy anh em nhá chứ không phải em hỏi tôi là có phải luồn bài không anh em nhá bài là bài ai cũng được đấy mình không luồn bài đấy là cái ưu việt lớn nhất của nó là không phải cầm bài đi bài nào thì người ta chơi thì mình đổi bài đấy em nhá để anh em hiểu rằng là cái này đánh nó không liên quan đến bài lá đấy cái cơ động của nó để đi chơi rất là chính xác chuẩn trăm phần trăm luôn đấy cái giá cả nó lại rất là phải chăng đấy giá cả thì rất là nhỏ thôi để anh em đi chơi học sinh các em học sinh mua được em nhá hay là các bác công nhân đấy thì em lên thử hàng thực tế hoặc anh em tôi xe khách xe ca kiểm tra xem hàng thử hàng đúng hàng thanh toán cảm ơn anh em xem video thì vừa rồi cái video mình có giới thiệu và đánh test cho các bạn cái dòng đánh bài thì đây là cái cửa hàng của mình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 anh em đi chơi thì bảo là nhiều lúc mình đen quá tôi khẳng định luôn không có cái gì là đỏ đen cả anh em nha cái thời buổi công nghệ số công nghệ 4.0 rất nhiều công cụ hỗ trợ để anh em đi chơi bài lá bịp trên màn hình anh em nhìn rất là rõ nét những cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên lá bài thì tại sao người ta đeo cái cặp kính len mắt này vào nó có lẽ kỳ diệu như vậy tôi khẳng định luôn khi anh em đeo cặp kính áp tròng này và anh em nhìn xuyên tất cả loại mẫu bài của Việt Nam anh em nha thì tất cả các loại bài nhà tôi là mua quá tạp hóa tôi đem về tôi xử lý bài kim cương xanh kim cương đỏ dòng xanh dòng đỏ hay là bài ớt bài táo bài hay là những cái bài mẫu phổ thông nhất như bài đá bổ ca anh em nhá thì khi em đeo cặp kính này vào là anh em chỉ thắng tuyệt đối cuộc chơi thì tất cả bộ môn bài lá Việt Nam anh em đều chơi được ở miền Bắc thì chơi sâm chơi phẩm tiến lên miền Bắc hay là ở miền Nam thì binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm hay tiến đến miền Nam là anh em luôn có thể giành chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi anh em nhá thì các cụ có câu rồi biết địch biết ta trăm trận trăm thắng không mà anh em sợ thua đấy như đánh bài ngửa luôn anh em đánh bài úp mà như đánh bài ngửa mà không cần học tay nghề anh em nhá thì để kiểm chứng xem độ chính xác chuẩn chỉ về cái kính em như nào tôi sẽ đeo một cái kính thử và cái camera thì khi anh em đeo cái kính bình thường này vào anh em tôi khẳng định luôn nét gấp đôi luôn anh em nhá đấy thì bây giờ tôi quay video quảng cáo tôi làm luôn anh em xem này đấy anh em nhìn rất là rõ đây là một bộ bài hoàn toàn bình thường khi em không đeo kính em không thể nhìn được tôi khẳng định luôn đọc bản chất anh em nhá đấy đấy một bộ bài hoàn toàn bình thường đấy khi em đeo kính vào này là chuẩn nét luôn đây này em đọc cả chất này năm đây nó là con năm rô anh em nhá rất là nét luôn này bốn này nó là bốn cơ anh em nhá đấy át này nó là át tép anh em nhá cái chữ a rất là to chữ thập rất là to con ba này anh em này đây anh em có thể cháo lên này cháo xanh chín cháo ngẫu nhiên luôn này đấy rất là chuẩn nét luôn đây là con 10 khẳng định con 10 tép nó có cái dấu cộng này anh em ạ đấy cái chữ thập đấy rất là chuẩn chỉ luôn đây là con năm này anh em nhìn thấy không năm này nó là con năm bích anh em nhá đấy đọc cả chất luôn này biết địch biết ta trăm trận trăm thắng gì là gì tép em thấy không không bao sợ thua này 10 là 10 bích em nhá chuẩn đét luôn k là ca rô em thấy không đấy sáu này là 6 bích em nhớ như đêm trăng rằm luôn như tivi 42 inch để gần để xa anh em nhớ báo vẫn là chuẩn nét nhìn vẫn là như ban ngày luôn anh em nhỉ góc nào thế thôi đây là con 8 bích em thấy không đánh những cái môn liêng ở miền Bắc hay là ba cây em nhìn được hết bài đối phương thì anh em không sợ thua 10 rô này anh em thấy không đấy mình kiểm chứng này cái hàng này người thật việc thật công việc thật đồ đạc chuẩn chỉ đây là 6 là 6 rô anh em thấy không đấy con chín là để cái chữ móc chìa khóa phân biệt con 6 này 9 rô này em thấy không làm sao mà sai được 8 là 8 cơ em nào đọc đọc được cả chất thì anh em đi chơi không mà anh em sợ thua anh em nhá đấy anh em quan tâm cái sản phẩm này anh em alo trực tiếp 0984 31 48 nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cả bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên đoạn đạo giải bài hay không thì có ba cơ sở chính để anh em lên thử hàng xem hàng bến xe em đình bến xe ra ba lộ bến xe miền đông sài gòn anh em lên thử hàng thực tế còn anh em mà xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán thì về cái kính áp tròng này anh em nhá cái len mắt này cái len con phụ nữ đeo rất là nhiều đeo thời trang anh em nhìn nó như thế này thôi nhưng tôi khẳng định luôn nó nhỏ nhưng nó có võ anh em nha cái len mắt anh em nhìn trong camera nó là màu tím nhưng nó thiết kế ra như thế để nó đeo đúng vừa con người của anh em đúng với đồng màu luôn anh em không phải lo no sợ điều gì anh em nhá đấy cái hàng này kính nhà tôi tôi khẳng định luôn anh em là tín đồ bài lá bịp không lạ gì kính áp tròng xuyên lá bài này cả nhưng cái những năm trước nó có những cái nhược điểm nhưng nó đã tối ưu rất thành công rồi anh em nhá cái len mắt về thiết kế rất là mỏng này không phải không một mm đặc biệt một điều là ưu việt của nó là đeo rất là êm mắt anh em nhá không đau mắt không nhức mắt không chảy nước mắt mắt đấy, không độc hại em nhá đấy nhà tôi đeo cũng thử đi rất là nhiều rồi nên em hoàn toàn yên tâm hàng tôi bán ra đổi mới trong vòng một tháng đầu mua hàng và bảo hành miễn phí một năm cái hàng này tôi thật với em bảo nó sai không sai được thì nói về kính thì kính nhà tôi có rất nhiều các loại kính của các nước khác nhau như hàng Quảng Châu này hàng Mỹ này hàng Nhật này hàng Hàn đấy anh em đeo kính nào để phù hợp với túi tiền của anh em thì em alo tôi để đặt hàng anh em nhá thì mẫu bài bài nào có thể nhìn xuyên được tôi khẳng định luôn này cái bài này khi em đeo kính trong cuộc chơi là à không ai phát hiện ra anh em nhá bài là bài hoàn toàn bình thường quán tạp hóa tôi xử lý anh em thì cái giá thành bài cũng rất là thấp thôi thì tôi khẳng định luôn này anh em mua nhà tôi một cặp kính này tôi tặng anh em một cây bài luôn đấy anh em không phải lo lắng điều gì tặng một cây bài để anh em chơi chơi thoải mái một cây 10 bộ nhà tôi đại lý lớn đồ đạc cả chuẩn chỉ để cho anh em chơi giúp đỡ anh em thôi anh em anh em không phải lo lắng điều gì thì về cái kính này tôi khẳng định luôn này kính này là tôi hộp đeo anh em đeo một vài năm không hỏng được nên em không phải lo là sợ nó hỏng hay nó như nào khi em đi chơi em chơi về xong là anh em đây anh em nhìn này rất thực tế này đấy có những cái gắp này anh em có thể gắp này đây cái này để hỗ trợ anh em đeo kính này đấy và những cái này đây là một khe nhựa để anh em đi chơi anh em tháo ra anh em đúc kính vào đây anh em nhá về thì anh em này lấy cái lọ nước suối đây em thấy không rất là cẩn thận luôn đồ đạc rất là đầy đủ đấy thì cái lọ nước suối này để cái lọ nước bảo quản anh em đi chơi xong về anh em lại bỏ tháo lên mắt rửa cẩn thận ra anh em lại cất anh em nhá cái hàng này rất là bền và nó có cái tác dụng là nhìn xuyên được lá bài anh em không chơi xanh chín mà không cần học tay nghề nhưng học tay nghề rất là vất vả anh em nhá và có phải không phải ai khéo tay luôn anh em đeo cặp kính là tất cả bộ môn bài lá Việt Nam là anh em nhìn được xuyên hết tôi khẳng định luôn nhìn xuyên hết em nên tôi cứ thử hàng thực tế thoải mái bây giờ tôi đánh vài đôi ba tiếng bạc để em nhìn xem cái độ chuẩn chỉ kính này nó có đẳng cấp không anh em nhá đây anh em nhìn này đấy gần xa thoải mái tôi khẳng định luôn này đây là video tôi quay vào buổi tối cái bóng đèn là tôi khẳng định luôn nó không bị phản quang hay không như người ta nhìn vào mắt đối diện anh em không mà phát hiện ra một điều gì anh em nhìn đâu rất là led này đây anh em nhìn ra đây con át này đây con 4 này đây là con 6 này một lút này anh em này anh em thấy không chuẩn đét luôn anh em nhá đây chuẩn đét luôn này đấy thì tôi khẳng định luôn cái người ngồi đối diện anh em mà người ta không bao giờ phát hiện ra là cái chuyện như là như là anh em bảo sợ anh em đeo kính đối phương phát hiện ra không buổi tối luôn đeo không bảo sợ anh em này anh em đọc thấy chất chưa đấy giờ chín này làm gì anh em thấy không đấy đánh cái môn gì cũng thế thôi nó chuẩn đét luôn chia đến đâu đọc đến đấy đánh bao nhiêu tụ không quan trọng nha cái số tụ không quan trọng vì anh em chia đâu anh em đọc đấy này đấy này tám này tám này chín này gì này anh em nhá bốn này em thấy không gì này mà đánh tiến đến miền Bắc miền Nam 6 này em đánh sâm đánh phẩm đánh cái gì thì thôi ca này em thấy không? 3 8 à, này em thấy không? 4 này Đấy, 10 này gì này em thấy không như đánh bài ngửa em chơi cái đồ này không phải anh em sợ thua anh em nhá thì anh em quan tâm về cái sản phẩm bộ môn bài lá bịp này em alo tôi 09843148 nhà tôi đại lý lớn tất cả dụng cụ thiết bị nhà tôi để bán giá thành rất là phải chăng cho anh em hợp túi tiền với anh em cái cặp kính áp tròng xuyên lá bài này mới nhất của bài lá bịp rồi anh em nhá đồ đẳng cấp nhất đi chơi tiện lợi cơ động hiệu quả chính xác thì cảm ơn anh em xem video của tôi